chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của Hiu Xe vận ha Hôm nay à, thật là không may mắn Hôm nay mình à, vừa nghe thông tin là cây à, ATM ở bên đường Vườn Lài vừa mới mở thì mình chạy qua liền nhưng mà một ngày không may mắn các bạn ơi đó là hôm nay nó đóng cửa thời gian hoạt động của cây ATM chỉ có trong ngày thứ năm thôi à hôm nay nó thông báo là hoạt động từ 10 giờ tới 16 giờ mà 16 giờ ngày thứ năm hàng tuần chứ chú à. đi à, uh, đi ra thử lấy khẩu trang rồi sao hả không tới đi coi cho biết không Đúng thì rồi. cũng giống như con nghe con cũng đi coi cho à, biết à, coi cho biết <laughs> thấy hay quá cái cái này rất là hay à này nó giúp đỡ nhiều cộng đồng được à, nhiều đúng rồi, đúng nhiều rồi. người người ta không có kịp uh, mua khẩu trang để giờ ngoài khẩu trang ngoài cửa thuốc rồi này kia đúng không mất tiền chung chung, chung tay vượt qua đại dịch rất là tình nghĩa và ý nghĩa yeah. Dạ vậy à, chú muốn nói gì để gửi tới à, những cái người mà người ta làm cái này không chú rất là hay thấy gì rất là hay Đúng, cảm cảm ơn những người đã sáng kiến ra và những người tài trợ ok cảm ơn chú đây mình đến rồi nhưng mà không có à, mở cửa nha đây nè phát khẩu trang Đây, à, thời gian hoạt động từ 10 giờ đến 4 giờ thứ năm hàng tuần đó không may mắn lắm cho nên à, mình không được review cho các bạn ở chỗ này à, nếu à, lần sau các bạn có đi thì tới số 204B nha 204B đường Bình Lài ở quận Tân Phú vào đây anh nhân xây dựng người ta đang làm gì bây giờ nâng keo bạc lưng hết chân ok và rất tiếc là mình không thể review được cái cây ATM cho các bạn thì uh, qua đây mình cũng uh, xin cảm ơn uh, nhà tài trợ và cái công ty phát hành cái cây ATM này đã hỗ trợ cho những người dân và hỗ trợ cho chính quyền trong thời gian dịch bệnh này ha đặc biệt là hỗ trợ cho những người nghèo và qua đây mình cũng muốn gửi ờ, gắm luôn các bạn là hãy tuân thủ những cái quy định những cái khuyến cáo của bên bộ y tế của bên nhà nước các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ chống dịch như là ra đường thì chúng ta phải giữ khoảng cách rồi không tụ tập đông người phải rửa tay rồi ờ, đeo khẩu trang đầy đủ khi ra đường và dạ, nếu chúng ta có tiếp xúc với những ai mà nghi ngờ thì ờ, chúng ta phải khai báo cho các cơ quan y tế và sở y tế và đặc biệt là những người mà ở vùng tâm dịch hay là những người có tiếp xúc gần với những ờ, ca bệnh thì ờ, tốt nhất chúng ta hãy đến các cơ quan y tế để mà khai báo chúng ta cùng chung tay hỗ trợ dịch cố lên Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng dịch bye bye và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây nếu các bạn có hay hãy like subscribe chia sẻ cho mình thật là không may nha các bạn bye bye